anh mới trả lời con mớt rồi này không con đấy con anh biết mùi con này nhưng em, mà em cũng có video review nốt gỗ hay thì chúng ta cùng nhau đến với một câu hỏi nữa câu hỏi khá là hay của bạn Trần Lương bạn ấy cũng đã inbox cho mình một hai lần gì đó và cũng hỏi chữ trên này bạn hỏi là mùa hè ở Hà Nội sắp tới em đang có ba chai và đang phân vân đó là Nautica Violet và Supremacy Silver và Aquadi Zo Profumo Ờ, mong được anh giải đáp về giá độ lưu hương về độ phù hợp với cái nóng 40 độ Hà Nội ờ, và cảm ơn ờ, các anh chúc hai anh sức khỏe <laughs> thì ở đây câu này chắc là để okay. để, để thầy sáng để cái thầy sáng của câu Nautica Voyage kiểu bá đạo luôn cái câu này anh thích Đấy, <laughs> đúng, đúng, đúng. đây anh anh sáng còn mang hẳn Nautica Voyage đến đây để đầy lên đây cho các bạn biết là uh, câu hỏi này thì anh phải gạt kia sang bên anh đã trả lời câu hỏi này à, để mà dùng trong cái mùa hè 40 độ Việt Nam ấy thì anh nhớ là trong những cái video của anh ấy, thì anh vẫn thường nói là Nautica Voyage nó luôn là king của mùa hè bởi vì chai này nó có một cái đặc điểm là càng nóng thì chúng ta xịt cái độ thơm mùi của nó càng hay còn nếu mà mát mát rồi thì lại là không có một cái gì ấn tượng cả cho nên nếu như mà em có ý định sử dụng trong mùa hè ở Hà Nội thì anh nghĩ là Nautica Voyage là cái sự lựa chọn hàng đầu bên cạnh đó thì chai Afna nó cũng rất là ok thế nhưng mà có một cái anh chỉ lưu ý là em nên chú ý cái liều lượng xịt bởi vì bản chất chai nước hoa này mùi nó hơi nồng bình thường khi mà xịt chúng ta cảm giác nó hơi nồng thì nếu mà trong 40 độ thì em cũng nên lưu ý cái số lần xịt của em đừng để làm sao mà người ta bác cạch người ta đánh thì cũng rất là đáng tiếc còn một chai còn lại thì Đấy. đen thì anh anh không nghĩ rằng chai nước hoa này nó mặc dù nó là chai của mùa hè nhưng anh không nghĩ rằng nó phù hợp với cái điều kiện thời tiết ở Việt Nam cho nên là anh không nghĩ rằng là chai này là một sự lựa chọn tốt nhất chai này được thánh Jeremy ừ, nhưng mà mà nó nặng với thời tiết anh anh thấy là khác. mùa hè mình nó khác với ở châu Âu cho nên là ừ. ví dụ có rất là nhiều chai mùa hè ở châu Âu thế nhưng không thể sử dụng được ở Việt Nam mình đúng rồi và cái quan trọng ấy, nếu mà cả đấy là về mùi hương nhá độ lưu hương nhá thứ độ lưu hương thì chúng ta chắc là em này đầu tiên anh nghĩ xong rồi xong rồi chắc là hai em này xem xem nhau con này nhỉnh hơn một chút nhỉnh hơn. còn nếu mà về về giá thì em này vô địch em này vô địch rồi em này là vô địch còn em này là đắt nhất em này là đắt nhất đấy nên là về cả mùi hương và về giá thì Nautica của ánh sáng là vô địch rồi <laughs> đấy nên là nếu các bạn đang lăn tăn thì mình nghĩ rằng là đây là một cái gọi là món hời tầm giá luôn để Đúng. có thể sử dụng trong mùa hè các bạn có thể xịt thoải mái luôn và hết lại một mùa hè táng hết một chai được không làm sao cả không không nó không phải lăn tăn chắc bằng tiền ăn sáng một một, một, hai tuần đấy mà có gì đâu <laughs> đây có câu hỏi này khá là hay câu hỏi nó là ờ, câu này ok cá nhân tính cá nhân của bạn uh, Nguyễn Hoàng Nguyễn Hoàng à, Tuấn Anh hay là anh Tuấn gì đấy bạn hỏi là hai bạn so sánh năm chai nước hoa yêu thích nhất của mình vào mùa hè mỗi bên năm chai thì đôi anh em mình kể kể anh em mình kể kể năm chai mà anh em mình yêu thích còn nếu mà ờ. so sánh thì nó so sánh khó nó, lắm nó, nó dài lắm tượng. Nó khó rồi. thế bây giờ, giờ anh anh khách mời thì em... Ô, em đi trước đi câu vừa rồi anh vừa trả lời rồi à thế, mà mùa hè của mình thì thứ nhất là đây <laughs> cũng là một chai rất là rẻ trong tầm giá đúng không cái thứ hai đó là một chai mà mình rất là thích và mình cũng đã review nhưng mình không để đây đó là Rosa Elysium phiên bản perfume nhưng mà bản đấy thì chắc là em để xài vào những ngày hè nhưng mà mát mẻ mà đi cần sự sang trọng thôi cái thứ ba là quit enter toàn chai đặt tiền à em biết là anh phải xài chai này rồi đấy à, ba chai rồi thủ trước và một chai nữa mà mình cũng đang xài như thế này là này anh biết con cái lặng nào còn cái này anh anh chưa anh chưa được gửi à, đây là một con con các lang phiên bản order perfume thế mà con này à, bạc hà và tiêu mình rất là thích à, hôm nào mình sẽ làm review riêng một tí sẽ anh thử anh ừ. và con cuối cùng đó là Lilabo b hai một con em rất là thích con đấy, đấy. mùi ngon ngon không độ bám hơi kém hơi hơi, hơi tốn tiền Lilabo này nói chung có mấy mấy mùi K13 anh nghĩ là cũng để lại nhiều thị phi này cái đấy. bám mùi đồ bà được khỏi bà <laughs> con đấy cũng bám mùi kém <laughs> đấy đấy là năm mùi hương của mình nhá mình sẽ list theo cái số ở đây tí okay. mình sẽ để ở đây cho các bạn Đúng nhìn năm mùi hương đấy còn uh, bây giờ đến à, năm mùi của ánh sáng năm mùi mà anh, anh em mình thích chung cái gì không có chứ chắc chắn là sẽ có chung à, năm mùi mà anh thích sử dụng trong mùa hè đầu tiên chắc chắn rồi sẽ vẫn là Nautica Voyage và chai thứ hai đó là Aqua di Gio Ờ, anh thì biết là chai này cái hiệu năng mùi nó khá là kém thế nhưng mà thực sự khi mà xịt nhất là trong văn phòng ấy mọi người sẽ hiểu là tại sao chai nước hoa này là vẫn được nhiều người chuộng bởi vì nó rất là dễ chịu em em cũng thích chai này Đúng, thật mà nếu mà để 10 là chắc chắn là có nó chai này nếu mà để ví dụ mà chúng ta đi đi ra ngoài nhiều ấy cái môi trường làm việc mà chúng ta phải đi lại nhiều thì xịt thì nó không hợp thế nhưng mà nếu mà trong văn phòng chỉ ngồi văn phòng ấy. rất là ok luôn chai thứ ba anh thích nữa nó kiên qua đây nó là chai Pradalo đấy, đấy. đây là, đây là một con kiểu... uh, best cho office rất rất là lịch sự anh tiếc là chưa được lên làm sếp cho nên là xì chai nước <laughs> hoa này nó chưa phát huy được hết cái cái hay của cái mùi đấy, anh nhân viên quèn mà mới làm quản lý lương mấy trăm triệu <laughs> còn trai trai trai thứ tư trai thứ, tư thì uh, trai thứ tư thì uh, Versace Bohom à. mặc dù đây là một chai có thể gọi là mùi hương quốc dân à, hơi bị đụng hàng nhiều thế nhưng mà anh thì anh chỉ làm sao cố gắng là để cho mọi người thấy yêu thấy quý là cũng là ok rồi đó mình mình có tuổi đúng không mình có tuổi vẹt bàn chai rẻ vợ không cho tiền <laughs> đúng bàn chai thứ năm thì đấy là một sản phẩm cũng là một sản phẩm của nhà Cock Lăng nhưng mà đấy là um, Lai Allegoria đấy là một cái line citrus rất là hay của à, Long rồi mình tính ra em Mandarin đấy em em có review một đấy, chai trong anh, nhà anh đấy. nhớ là em có cái nó hình có long đúng đúng đúng rất là đẹp có mùi à, cam mình sẽ cũng sẽ để để để link cái hình ở dưới nhá đó để cho các bạn dễ hình dung đấy là năm chai mà anh rất là thích đó. sử dụng trong mùa hè nên là đó. kiểu không nhất thiết là phải đắt phải gì cả quan đúng trọng rồi. là mình thích thôi thì anh em mình đã đụng nhau con này con đúng. này đúng thật là kiểu xài mùa hè không biết xài gì cứ mang ra một cứ mang ra đó đây có một có một câu hỏi vui đó của bạn vũ quốc anh bạn hỏi rằng là lần dùng nước hoa nào dịp gì mà nó khiến hai bạn nhận nhiều lời chê nhất anh em chưa anh chưa thôi anh chưa anh chưa à? anh chưa anh uh, có một lần uh, nói chung là nó giống như kiểu là không hiểu là ma du quỷ hòn thế nào mà lại đã hôm đấy là anh đi xe khách đi xe khách và anh không không biết là thế nào mà trước khi lên xe khoảng 30 phút thì anh lại lôi chai Polo Double Black anh xịt và đó đấy là đang là mùa hè nữa cũng không không phải là ờ, hè nóng nhưng mà cũng là bắt đầu chuẩn bị vào hè thì nó cũng nóng rồi thì không hiểu thế nào hôm đấy anh về anh lại ngứa tay anh lôi chai Polo Double Black ra anh xịt đâu khoảng ba bốn soạt và sau đó nửa tiếng nữa anh sau đó là anh lên xe thì lên một cái là ngay lập tức có một cái bạn nữ sinh viên bạn ngồi cạnh là bạn kêu rời có đất từ cái lúc bắt đầu lên xe cho đến gần về xuống bến mà đến mức mà về sau là anh xe dừng ở giữa đường mà anh phải xuống anh và anh phải rửa rửa hết Ngoài những cái chỗ xịt à? anh xịt đâu tầm bốn xoát ui rồi ôi mà vấn đề là cái mùi đấy nó nó cũng hơi nồng Còn bước lên xe là bắt đầu thôi rồi kêu như là mẹ vắng nhà đấy, đấy. là lựa chọn mùi hương xịt đúng cho không? nên là rất là quan trọng đấy là một cái kinh nghiệm phải gọi là nhớ đời em thì bị quả à như này đấy là cái mùi em rất là thích em có một cái video quay bạn khách mời là bạn nữ ấy, bạn Jolin đi bếp ấy à rồi ok có cái chai Nhớ, của nhà mà. Mugler ấy rồi. chai Pumo ấy ui trời ơi em thề luôn em em rất là kiểu em xịt xong rất là mong chờ bạn ấy để bạn ấy có kiểu khen ờ. Để xong rồi ai hoặc là ai ngờ bạn ấy kiểu <laughs> mùi rẻ tiền sao mùi kinh thế tại sao bạn có thể cho mùi này vào đấy à, lúc đấy đấy, đấy là cái hậu trường đơ, đơ, đơ luôn nha đơ luôn kiểu đấy là kiểu Thực ra là mỗi một chị em có một cái gu gu mùi thì em không may là em mang đúng cái chai mà cái không phải là gu của bạn ấy cho nên tôi mà bốn chai kia là bốn chai quốc dân á à, mỗi à, chai đấy là chai kiểu một mình à, một con đường để em đi thử thôi nhưng mà cùng nó kiểu bạn ấy bảo là chai vừa chai trông nhìn rẻ tiền thiết kế không có gì là đẹp cả <laughs> thế xong rồi mùi thì như mấy ông già như mấy mùi trong siêu thị thế em không em, thế xong em có nói lại được gì không ờ em im rồi các bạn khách mời mà Đó, ờ, đấy okay. như kiểu ngoài anh nói gì thôi em trật tự em không lúc <laughs> nào nói gì ngoài anh là khách mời mà thôi đấy là kỷ niệm và sau những kinh nghiệm thôi đấy là kỷ niệm à đây chúng ta quay trở lại một cái câu hỏi một chàng hoa rất là cảm, đám vua nước hoa nam được thánh Jeremy suốt ngày gọi là cứ một tuần chắc là cũng phải có một video về em đó đúng rồi đó là Quit Enders và uh, ờ, bạn uh, hát TH bạn hỏi là à, cha này bây giờ có đáng tiền mua vào thời điểm này không và mình thấy mỗi người bảo một bẹn bây giờ mới mùi không ngon và cũng bán quả kém hơn thì anh có ý kiến như nào về cái chai nước hoa này câu hỏi này anh nghĩ là Kiên thì đã có một thời gian sử dụng Creed rồi đúng không thì anh nghĩ là em ờ, à, em em em em muốn nghe cái ý kiến của anh còn tí nữa em sẽ nói về cái cái chai này tại vì em có một thời gian chơi rất là nhiều ok thế thì anh anh trả lời trước câu hỏi này nhé thật ra thì cá nhân anh ấy thì anh cho rằng Creed Aventus hay bất kỳ một chai nước hoa nào khác uh, có đáng tiền mà có đáng tiền này có nên mua vào thời điểm này hay không ấy. cái đấy thì nó rất là khó vì có người thích thì cũng sẽ có người không thích ở bất kỳ một chai nước hoa nào chứ không riêng gì Creed Aventus bởi vì anh đã từng gặp một bạn bạn ấy biết là cái hiệu năng mùi của nó kém thế nhưng bạn vẫn rất là thích bởi vì đối với bạn ấy thì Creed mùi nó rất là sang cho nên để mà trả lời cái câu hỏi là Creed có đáng mua hay không thì anh nghĩ là em có thể là đi thẩm mùi đó em có thể là thẩm những cái bản batch hiện tại của Creed mà em trực tiếp em thẩm nếu em thấy nó là ok thì nó là ok chứ không nên phụ thuộc vào những ví dụ như là những lời nhận xét của anh A, anh B, anh C, anh D thì cái đấy thì nó càng làm em dối lên thôi còn thì cái quan trọng nhất là em nên đi trực tiếp em thẩm và nếu em cảm thấy thích thì bỏ qua cái vấn đề uh, hiệu năng của mùi vì chúng ta có thể cho vào một lọ chiết nhỏ em có thể xịt dặm hàng ngày đó còn nếu như mà em thấy nó sang thì là nó sang thế thôi chứ không nên quan lăn tăn là thời điểm này thời điểm nọ cái đấy thì nó rất là khó để trả lời đó đấy là cái ý kiến đấy, của đấy, anh đấy là cái ý kiến của anh sáng còn cái ý kiến của mình mình là thằng trước khi mình làm youtube ấy mình đã sở hữu những cái phiên bản gọi là bản 13 cơ bản số mấy, mấy nghìn đô ấy không bao giờ cho anh em gửi ừ. không em em có mang đi off mà đấy nên là thực ra với mình ấy các bạn có thể tất cả những cái chai nước hoa khác thì các bạn có thể, thể xem uh, review xem những cái video để có nhiều góc nhìn hơn đúng không mà chai này thì thôi tốt nhất là không nên xem <laughs> thích là mua đó. đúng rồi còn nếu mà các bạn đã quan tâm đến những cái kiểu bed code này ấy, thì ở trên uh, thế giới nó có hẳn một cái trang mấy nghìn trang mấy để thảo luận là dùng mấy nghìn cái page để thảo luận về từ những năm 2010 nó ra mắt cho đến tận bây giờ người ta vẫn ngày ngày người ta thảo luận về những cái phiên bản ra mắt à, nếu như bạn là một người gọi là thích cái mùi hương rồi và bạn thích. gọi là đấy như anh sáng thích bạn là nhích đúng không thích là nhích thôi và quan trọng là mình cứ mua chiết mình cứ mang mua cái loại chiết là mình mang theo thôi đúng rồi. còn nếu mà bạn là kiểu siêu tầm những thứ thì mình nghĩ là chắc là phải nhiều tiền lắm đấy chơi được kiểu này còn ngày xưa mình cũng đu được kiểu này mà không ăn thua thế là mình nghĩ là riêng clip mentor thì đừng quan tâm đến cái vấn đề vết cốt làm gì cả mình nói cũng chỉ để câu vui vô cho vui thôi còn thực chất thì mình nghĩ là đây là một cái mùi hương mà gọi là đục thích là nhích thôi đúng không và vừa rồi đó là những cái câu hỏi mà các bạn ờ, theo dõi kênh của mình có gửi tới ờ, cho mình và ánh sáng không biết là các bạn có những cái câu hỏi nào khác hay là các bạn có những cái bình luận những cái ý kiến nào thì các bạn cứ bình luận ở bên dưới để cho mình và ánh sáng và mọi người khác cùng biết và biết đâu lại có số đặc biệt mình lại có khách mời lại là ánh sáng tiếp hoặc là có thể là là một hai người nữa luôn ngồi kiểu ba bốn anh em ngồi trên gió nó ờ, vui hôm tới thì ngồi quanh cả cái bàn luôn ngồi quanh cái bàn này không biết đặt máy kiểu gì cho nó hợp lý cho phải đặt mấy góc liền À, mọi người nếu thấy video này hay bổ ích thì đừng quên like, share, subscribe kênh youtube của mình và kênh youtube Nước Hoa Bình luận của okay. Ánh Sáng nha. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Bye bye các anh em.